À, chào các bác nhá ờ, Hôm nay shop xin giới thiệu với các bác Cái mẫu giò mới nhá Cái mẫu giò đa năng Giò bẫy gà đồng à, Cúm núm Hay là bẫy cuốc nhá Cái mẫu giò này là cái mẫu giò bằng dây cước Chân đồng à, Mỗi một bộ này là có 20 chân các bác nhá Anh em đơn giản gọi cái bộ này gọi là bộ giò cúm núm nhá Giò cúm núm Hàng này là hàng đặt nhá các bác nhá Cái này thì anh em chơi nâu thì gọi cái giò này gọi là giò đa năng cái loại này ấy, là sẽ bẫy được cả uh, gà đồng này hay gọi là cung núm này là một này cuốc là hai này bẫy được cả gà rừng là ba này bây giờ kết cấu của bộ giò là sẽ là như này các bác nhé cái bộ giò như này đây là nguyên cái bộ giò ấy, sẽ nằm ở trong cái đai dưỡng các bác mua về nguyên si sẽ có cái đai dưỡng như này nhé các bác nhé Đấy, có cái đai dưỡng như này để đợi tôi lấy cái kéo để cắt ra nhé đây các bác xem kỹ này cái sợi cước mình lại chân đồng này đồng các bác nhá hàng trên đồng thế bên cạnh cái giò bẫy thì shop cũng có cung cấp cả con mồi giả cho các bác à, chơi như là cuốc cúm lúm nhá à, hàng à, toàn hàng tuyển thôi hàng nào cũng là đẹp nhá à, cái giá hơi cao các bác à, tham khảo nhá đây đây là cái dây liên kết là làm bằng dây dù siêu bền dạng một sợi để cho nó hạn chế cái độ dối nha các bác nhé hạn chế độ dối còn cái dạng mà dạng dây liên kết mà xe vào nhau ấy thì nó hay bị rối hơn còn dạng dạng xe bốn sợi vào nhau ấy hay là ba sợi vào nhau ấy, nó rất hay bị rối còn dây liên kết này là dây liên kết một sợi này dây dù siêu bền là cực kỳ bền luôn mà nó hạn chế bị rối nhá con rối thì rất là dễ gỡ dễ đây là cái đai của nó đây đai cái vòng ờ, vòng dưỡng đây bộ này là sẽ có 20 chân các bác nhé 20 chân để lấy vòng dưỡng ra các bác cầm đây này ta cuốn nhỏ lại này đây, cuốn nhỏ này bằng băng lấy ra ngoài đây, cái này dưỡng ra ngoài đây đây này cái này dưỡng nhé, đây là bộ giò giò này thì gọi là giò đa năng chất liệu bằng cước cực kỳ là bền à, nhạy nhé, cước thì đặc biệt là nó không có bị xoăn độ bền độ nhạy nó rất là tốt thế cái này thì ngày xưa là có làm bằng cái khuyên đồng mà theo kiểu ờ, khuyên ờ, số 8 ấy nhưng mà đợt hàng này đã cải tiến nhé đã cải tiến sang khuyên đồng sang khuyên đồng mà khuyên đồng 4 ly này là cực kỳ là chắc đảm bảo nó không bao giờ bị đứt không bao giờ bị tuột nhé cái đoạn ờ, phần cuối đấy này, này cuối cước này này mi khuyên đồng ấy là bằng dây dù siêu bền nhé dây dù siêu bền cái giò này ấy, thì làm theo kiểu giò Thái Lan giò Thái Lan nó kiểu như là giò đá ấy là cái đoạn dây dù nó ngắn này thì cái khả năng nó bị bung giò ra là ít nó ít có khả năng dối các bác ờ, chơi sẽ dễ chơi hơn nhé vào phần liên kết giữa dây cước và cái chân này này là nó xoắn vào với nhau dài chừng khoảng 8 ờ, phân đây này và toàn bộ cái này là buộc bằng dây dù siêu bền cuốn hết một lượt cái này là cái mối liên kết các bác là đảm bảo cái mối liên kết giữa cái dây cước chính này và cái chân này là không bao giờ đứt nhá bảo hành cho các bác là không bao giờ đứt thế cái giò này là giò theo kiểu thái lan này chân đồng nha các bác nhá giò này giò bẫy đa năng có thể bẫy được uh, gà đông, bẫy được cuốc à, bẫy được cả gà rừng luôn nhá bây giờ là anh em chơi gà rừng cũng rất nhiều anh em thích cái loại giò cước như thế này Đấy, cái giò này là giò đa năng hàng đẹp giá tiền nó hơi cao một chút các bác nhé các bác mua hàng thì mua đồng liên hệ trực tiếp với shop để được uh, tư vấn về giá cả nhá Thế còn uh, giá nó sẽ rất là cao anh em uh, chơi đẳng cấp thì rất thích loại này thế còn nó có một cái loại nữa là mà công khai giá cho các bác luôn nhé để các bác nắm được cho nó dễ mua hàng à, cái bộ này thì giá sẽ là 400 nghìn 400 nghìn trên một bộ đã bao phí cho các bác rồi nhé cái hàng giá rất hàng rất là đắt 400 nghìn thế còn à, nếu mà các loại giò bằng dây cáp mà là chuyên để bẫy cuốc không ấy chân thép ấy thì nó sẽ rẻ hơn nó có chưa đến 300 đâu như cái giò này là giò chân đồng dây cước gọi là giò đa năng nó là 400 một bộ các bác nhá 400 một bộ bao ship 400 một bộ ở đây là một bộ đã hoàn chỉnh có cả đai dưỡng nhá có cả đai dưỡng này luôn cho các bác này đấy và bao phí cho các bác về tới nhà luôn thế còn các bác mà mua cùng mấy đồ khác hoặc là mua nhiều thì sẽ có chiết khấu nó rẻ đi nữa nhá các bác nhá đấy là cái giá công khai của cái bộ giò là như vậy cho các anh em à, xem video rồi nắm được luôn hàng này hàng à, rất là đẹp các bác nhé rất là đẹp này hàng ờ, chuẩn chân đồng chân đồng này dây cước này là cước xịn này à, khuyên đồng to chắc chắn nhá giò này là giò bẫy cúm núm anh em chơi rất là ưng ý rất là nhạy và ngoài ra là bẫy được cả gà rừng nhá các bác lưu ý anh em chơi gà rừng giờ cũng rất thích chơi cái giò cước này nhá à, cái này khi các bác không bẫy thì các bác sẽ bỏ vào lại vào trong cái khung dưỡng thì là đảm bảo cái sợi thước giò của các bác lúc nào nó cũng tròn nhé lúc nào cũng tròn vo luôn các bác lại cài vào không dương các bác quấn nhỏ lại quấn nhỏ không dương lại và gài dây này vào gài cái bộ mình vào nhé rồi gài cho nằm hết ở trong vành sau đó các bác lại giãn không dương ra giãn ra cho nó vừa đủ căng đấy là kéo ra đủ căng vậy là nó sẽ tròn suốt nhé mẫu giò này phải nói trước với các bác là nó đắt tiền tiền nào của đấy thôi làm cái này là nó cũng cầu kỳ và giá nhập vào rất là cao nhé đây bây giờ đang là mùa bẫy gà đồng anh em rất là chuộng cái giò như này Để giới thiệu với các bác cái mẫu giò đa năng mới bên cạnh các mẫu giò này thì còn con mồi các bác nhìn thấy con mồi này con mồi bên xốp ờ, rất là đẹp lưu ý là toàn bộ con mồi là con mồi trống nhá con mồi trống rất là đẹp nhá con mồi gà đồng rồi các bác có nhu cầu thì mua nòng liên hệ với lại à, shop nhá con này là con à, còn hơi non hơi vàng vàng một chút đây, con gà nó không được đen lắm đây con mồi này là lột da lột da nhồi bông đây lột da nhồi bông này nhá đây ngoài ra con cuốc cũng rất là đẹp anh em có nhu cầu cần à, mồi bẫy thì vui lòng liên hệ với shop nhá à, đẹp cực kỳ luôn giống như con cuốc thật luôn rồi xin chào các bác nhé hẹn gặp lại các bác trong những video sau